Một hành trình hai quốc gia Singapore và Malaysia. Khởi hành từ Hà Nội giá tốt nhất hiện nay chỉ hơn 10 củ khoai. Giá tour đã bao gồm vé máy bay khứ hồi Vietjet. 7 kg hành lý sách tay cho bạn tha hồ thời trang sống ảo nè. Chương trình gồm các điểm vui chơi hấp dẫn nhất tại hai đất nước. Ngày 1, công viên sư tử biển Merlion Park. Đây là biểu tượng của đất nước Singapore. Nhà hát Victoria, nhà hát cổ kính nhất Singapore. Nơi đây còn là tâm điểm cho nghệ thuật biểu diễn của đào quốc sư tử ngay từ thời thuộc địa. Nhà hát Esplanade nổi tiếng với biểu tượng trái sầu riêng. Ngày thứ hai các bạn tham quan vườn thực vật Garden by Bay khu vườn cây nhân tạo với hệ thống siêu cây có khả năng tổng hợp năng lượng mặt trời và lọc sạch không khí. Tham quan đảo đảo Sentosa, đảo nghỉ dưỡng hàng đầu chụp hình với biểu tượng công viên giải trí Universal Studio. Ngày thứ ba, Malacca Kuala Lumpur quý khách khởi hành tham quan City Tour tại phố cổ Malacca với những di tích lịch sử cổ kính và đặc sắc như nhà thờ Thánh Saint Paul, pháo đài cổ Bồ Đào Nha, quảng trường Hà Lan, pháo đài Afamosa, phố cổ Jonker, Chanh Hút, ngày thứ tư, Kuala Lumpur, động Batu, Genting, đoàn đi tham quan thành phố Cung điện Hoàng gia, đài tượng niệm quốc gia, quảng trường độc lập, chùa Thiên Hậu, động Batu nơi thờ đạo Hindu linh thiêng của người Ấn Độ cổ với 272 bậc thang dẫn đến đền thờ trong động. Đến cao nguyên Genting xe cáp treo đưa quý khách lên đỉnh cao nguyên với độ cao 2.000m so với mặt nước biển, quý khách bắt đầu khám phá thế giới sống động tại đây. Mua sắm, thử vận may tại sòng bạc Genting Casino nổi tiếng Đông Nam Á thưởng thức Magic Show, ngày thứ 5 Kuala Lumpur, Hà Nội, chụp hình lưu niệm tại tháp đôi Tin Tower, xe và hướng dẫn viên đưa quý khách ra sân bay quý khách làm thủ tục xuất cảnh về Việt Nam. Vậy là kết thúc tour Singapore Malaysia 5 ngày 4 đêm. Các bạn có thắc mắc gì hãy để lại ở phần comment nha.